dừng lại vào trong này ngồi xuống đa chữ vào từ khoảng 5 4 3 2 1 Đó Xong nhá Đếm quá chuẩn luôn Màu lân hầu bò bộ cực chuẩn luôn Xé mùi Anh em nào cần liên hệ quyết Bắc Giang 0916 283 105 nhé chú anh thì anh bắn hết qua đánh bên kia người đánh chim người cứ phịch phịch đây đàn đông lắm sáng này vẫn còn nhiều lắm bên kia nó có nhiều qua đánh bên kia chú kia chú say rượu chú ra chú nói là lại đi à? Mỗi chỗ nó chỉ có một con thôi chú ạ. Con này nó có thung. Nó ở đâu nó chỉ ở đấy kiểu như con chó nhà mình nuôi Nghĩa là nó ở vườn nhà này nhưng nó chỉ ở đấy. Không ai làm gì nó chỉ ở đấy thôi. Còn đi ăn nó đi ăn chỗ khác còn ngủ về ngủ nghỉ hay gì đấy nó ở đấy. Ở đây này nó ngủ đây thật. thấu sao cửa sáng rồi lắm. Thôi chú thì nó đi ăn cái chỗ nhà chú gì có cây gáo ấy, nó hay đến được con vẫn ở đây đánh cũng đánh à hay là chạy nơi chuyển đến nơi khác mẹ chạy chỗ khác mỗi chỗ một tí hả lại bắn hai con nữa bắn chết hết đàn này sầu đồng thế chứ được bao nhiêu đâu ăn cứt đến đấy hai triệu sao mà đẹp đến đấy đẹp đến đấy à, đây anh em nhé